Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình Thì hôm nay mình mới suy nghĩ ra vấn đề là Xe luồng xanh các bạn Xe luồng xanh trong mùa dịch là được di chuyển đó, Thì mình thấy nó sai sai sao đó các bạn Có nghĩa là cái dịch đó Là lây từ người sang người đó các bạn Chứ không phải là cái hàng quá mà nó lây lan Cho nên là cái người đi người Ví dụ như là tài xế hay là lơ xe đó người ta nhiễm bệnh người ta đi giao hàng người ta lây lan á là làm lây lan á cho nên là cái người mà đi được phép đi ra ngoài á mình hay là lái xe á mình nghĩ là cái người đó là phải gọi là gọi là cái người luồng xanh đi có nghĩa là cái người đó không bị nhiễm và có kháng thể cao thì người đó sẽ được lái tất cả các loại xe các bạn chứ không phải là à, xe chở hàng thiết yếu hay chở hàng không thiết yếu không thiết yếu hay là thiết yếu thì nó cũng không có, có thể lây lan được tại vì đó là cái xe đó là hàng hóa cho nên mà ra cái luật là xe hả hàng thiết yếu thì mới được qua chạm mà trong khi đó cái người lái xe có thể là bị nhiễm người lái xe của xe thiết yếu có thể bị nhiễm thì cái đó là cái nguồn lây đó cái nguồn lây á chứ không còn à, ví dụ như mình kiểm soát là kiểm soát người chứ không phải là kiểm soát xe ví dụ như là người đó là luồng xanh người đó là người không có nhiễm và người đó là Ờ, có kháng thể cao thì họ được quyền chở hàng thiết yếu hay không thiết yếu họ được quyền chở đi hết bởi vì cái, cái hạn chế lây lan là ở ngay cái chạy người chứ không phải tại xe cho nên nhà nước ờ, đã ban hành là xe luồng xanh có nghĩa là quy định cho xe quy định cho hàng thì thấy nó hơi sai sai làm rất là khó khăn cho các việc vận chuyển hàng hóa rồi sau đó lại thêm sắp tới hay là gì thế nào đó lại có thêm cái luồng cái thẻ xanh của người đó thì từ cái thẻ xanh này mới suy nghĩ ờ à, đúng rồi cái thẻ xanh có nghĩa là những cái người mà có kháng thể cao à, không bị nhiễm bệnh được đi phép đi ra ngoài thì đúng thì cái người đó sẽ là coi như là lái xe đó nếu mà cái, cái, cái quy định mà xe mà luồng xanh với hàng thiết yếu mới được đi di chuyển thì mình thấy nó hơi ờ, bất hợp lý lắm phải là quy định là người có kháng thể cao luồng xanh đó lái xe có nghĩa là là là mấy mấy được lái xe có nghĩa là cái người mà có kháng thể cao à, có có vaccine hay là không bị nhiễm thì mới được lái xe chở hàng hóa trong cái giai đoạn dịch bệnh đó thì ờ, mới đúng còn còn, còn hàng quá trên xe có thể là thiết yếu hay không thiết yếu nó không quan trọng lắm tại vì nó là hàng quá nó đâu có di chuyển được nó cũng không có uh, thở hay nói để mà mà mà làm lây lan dịch bệnh được ví dụ như nó có virus ở trên đó thì cái người khi mà người ta nhập hàng vô người ta cũng xịt cồn cái là nó chết rồi nó không thể nào nó đi được nó không thể nào nó phát tán được thì ờ, mà cấm xe không không thiết yếu thì nó cũng hơi gây khó khăn cho những cái đơn vị vận tải hay là những cái doanh nghiệp mà người ta đang sản xuất những cái hàng hóa à, không thiết yếu nhưng mà nó thật sự là nó thiết yếu á tại vì ví dụ như các bạn mà sản xuất à, thịt cá rồi đó thì những cái thằng nước đá nó phải cung cấp cho đó những cái thùng lạnh này kia đó thì những cái thùng lạnh hay nước đá hay là những cái bao bao bao bao, bao bóng đó, thì nó không phải là thiết yếu thì không cho mấy thằng đó thì thằng đó mấy thằng đó đâu cung cấp được cho mấy cái người kia thì làm sao mà mà mấy người kia đóng gói để mà giao được đó thì à, gây khó khăn cho cái xe mà luồng xanh mình nghĩ mà bữa nay mình đọc báo mình thấy có có, có chuẩn bị à, à về à, thẻ xanh cho người thẻ vàng đó thì mình thấy là mình nhớ là ừ cái xe luồng xanh đi sao lại áp cho cái xe luồng xanh cái xe đó đâu có quan đó đâu có liên quan gì cho nên là cái xe không cần xanh hay đỏ mà quan trọng là người ở trên xe là xanh hay là vàng hay là đỏ thôi nếu mà người trên xe mà đỏ mà chiếc xe đó là chiếc xe xanh thì vẫn lây bệnh rất là như, như bình thường chứ không có không phải là chiếc xe xanh là là là, là đi qua được rồi đi tùm lum hết là là không đúng đó không biết là ý kiến của các bạn như thế nào và một cái này thì liên quan đến chính phủ đôi khi mình nói là nó không có hay đó, nhưng mà mình thấy cái ý kiến cái cái, cái vấn đề mà xe luồng xanh luồng đỏ qr code gì quét lum đó là nó không có hợp lý tại vì xe đó là bật chất cái người trên xe mới là quan trọng nhưng giống như mình đi giao hàng cho những cái công ty đó, thì người ta không có cho tài xế xuống xe luôn các bạn mặc dù cái xe đó là chiếc xe luồng xanh đó, nhưng mà người ta không có cho tài xế xuống xe người ta kêu tài xế chạy vô ở trên đó rồi người ta tự xuống hàng xịt cồn rồi tài xế xong rồi tài xế tự chạy ra luôn chứ không có xuống xe giao nhận gì cả những cái công ty họ làm như vậy chứng tỏ là cái người mới là cái quan trọng con người á mới là quan trọng chứ không phải là cái yếu tố xe cộ hàng hóa trên đó là sắt hay là thịt cá hay rau củ quả hay là muối hay là cái gì thiết yếu hay không thiết yếu vậy cho nên là à, mình nghĩ là mấy bên à, phía nhà nước có thể suy nghĩ lại về cái vấn đề à, xe luồng xanh xe luồng vàng gì đó để mà cho các cái doanh nghiệp họ có thể vận chuyển các hàng hóa một cách rất là dễ dàng hơn ví dụ như doanh nghiệp nào mà nó không có cái người ờ, đã tiêm vaccine ờ, không có cái người ờ, không có gì nhiễm bệnh gì đó không có tài xế mà đạt được cái yêu cầu mà để lái xe xanh đó thì không nên lái xe còn quý cho nên là doanh nghiệp họ phải tự chuẩn bị lấy cái người đó ví dụ như họ ưu tiên cho một vài người là tiêm vaccine ưu tiên cho tài xế tiêm vaccine trước hay là ưu tiên test cho tài xế để tài xế âm tính mới được đi mới được lái đó còn chiếc xe không quan trọng chiếc xe chở hàng gì đâu quan trọng đó các bạn đâu cần xét chiếc xe đó trừ khi chở hàng cấm với hàng quốc cấm chở hàng thuốc phiện rồi đó thì mới bắt thôi chứ còn hàng hóa bình thường thì nó vẫn là hàng hóa nó đâu có xanh đỏ gì đâu ai vô ai đâu mà lấy cái bịch cá hay là cái cái, cái thùng giấy cái, cái cái hàng hóa mà đi test covid đó không biết ý kiến các bạn như thế nào à, à rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn